na la 我那么 nó con lo có nó tí coi cho lo ní ở我那tí à我那个你的có chiêu lo ni đó có ní我có ní ủ lá nó chiêu bài thánh thơ hôm bài thứ 21 có tự đề Luật của đảo trời luật của đảo trời là đường thống suốt thế giới nhân loại ngày mai tới hồi sẽ được lập nên đó hòa bình thế giới có người sắp tới sẽ được an bình trong một thể chế một vợ một chồng giống như các nước chỉ một vương triều rồi đây tất cả sẽ như một nhà đồng nhất an yên cả đều liền một miền thương yêu luật sẽ ban hành gái trai già trẻ đều phải tuân theo luật của đạo trời luật đó chính là kính yêu thượng đế kính trước nhường sau kính trọng lẫn nhau ghi sâu mỗi ngày tôn sư trọng đạo là điều cốt yếu vật chất không thiếu nếu người biết tu Ngày mai nhân loại Không lo phiền não Chẳng lo nhọc nhằn Chẳng phải khóc than Bởi thiên đàng tại thế đã được hiện ra lạc hồng chúng ta hôm nay biết trò tu đạo làm nền sẽ qua nắng tai để vào cảnh giới nay mai hiện bày thánh thơ hôm nay ta đây tạm dừng